Hải Đăng ờ, xin chào bạn Hôm nay Hải Đăng ờ, xin ờ, giới thiệu các bạn cần câu đài và hãng GV kép Long Hua dạ. Hiện Hải Đăng đang phân phối 4 size 36 dạ, và 4 mét rưỡi 5 mét 4 và 6 mét 3 đây các bạn đang sẽ review qua phần bên ngoài các bạn đây phần chuôi cần Ờ, dòng ờ, này được thiết kế hạ nóng các bạn nhé 3m6 ờ, thì hạ xuống 2m7 4 mét rưỡi thì hạ nóng xuống thành 3m6 5m4 hạ xuống 4 mét rưỡi và 6m3 hạ xuống thành 54 đây tem của GVK e này Đấy, tem chống hàn giả của GVK e à, tem cảnh báo không nên câu dưới đường điện cao thế Đấy, độ cứng 4H chiều dài 36 Hải đang sẽ rút từng à, đốt một cho các bạn xem bốn đốt các bạn cần 36 là bốn đốt ờ, Hải đang sẽ rút ra hạ nóng ờ, cái hạ nóng này bạn rút này ra và bỏ cái à, đốt này ra lại các bạn à, cho sẵn cái đốt hạ nóng cùng đi kèm à, cái bao đựng cần của à, trong bao đựng cần của à, cần dạ. các bạn đốt số là thành nó hạ nóng thành xuống 27 đây các bạn này họ có ghi ký hiệu luôn này các bạn này Đấy. hạ nóng xuống thành 27 dạ. hạ lắp vào Đấy cái này hãy rút ở đây ờ, nó sẽ xuống thành 2m7 Nên các bạn à, mua một cần các bạn có thể câu được ờ, hai à, kích thước 36 thì câu được 2m7 à, rất hợp lý các bạn cầm này Hải Đăng sẽ cân trọng lượng từng cái khi và đo đường kính gốc tính tính ngọn của từng chiều dài của từng cần lượng cân này, ờ, trọng lượng của gần 36 ờ, này các bạn này cân này các bạn đây các bạn này à, cái phần hạ nóng đủ hết nhé các bạn nhé đủ hết cả tất cả các size đều hạ được nóng đây, cần 36 này 36 Hải đang à, sẽ bỏ cái nắp này ra cho nó trọng lượng thật của nó 120g Đấy, 36 này 120g à, nóng thì chắc nó nhẹ nữa 27 thì số 27 thì còn nhẹ nữa đường kính à, ngọn thì cơ bản nó bằng nhau đang sẽ đo đường đoạn đường kính gốc ở đoạn giữa này đường kính gốc nó là 16 các bạn kính gốc 16 đo luôn cần 4 mét rưỡi 17 các bạn nhé và trọng lượng này các bạn mình đang à, sẽ cân cái trọng lượng này bỏ nắp ra bạn một trăm bảy sáu gram này bốn mét rưỡi năm mét tư hai trăm ba sáu gram 6m3 đây các bạn là 300 326 à, gram 326 gram các bạn chiều dài à, thu gọn đây các bạn nhé chiều dài thu gọn của nó là 1m13 à. một mét mười ba các bạn đang sẽ đo đường kính ngọn cái này à, của nó đầu alo xoay 360 độ được các bạn nhé để chống xoắn tốt Đó, kính ngọn 1 ly các bạn Vừa rồi Hải Đăng à, Fishing à, đã giới thiệu các bạn gần à, gv kép long hua các bạn hạ nóng đây à, đốt hạ nóng hải đăng fishing à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đăng fishing